À, xin chào tất cả mọi người hôm nay Phước Sửu và Vi đang có mặt tại một dự án khá đẹp à, một trong những cái cảnh quan là gọi là mới nổi lên tại nhà bè Phong Vi dạ đúng rồi ạ à. Vi có đang thắc mắc là tại sao mình à, thưởng thức cùng cái này và những cái công trình gian dở bên kia là cái gì hay không? Dạ à, em cũng muốn hỏi là cái cái cầu này đó hiện tại là à, mình đang nối kết nối từ ờ, bên đường đường, đường bên đó là đường gì anh Sủng ha? Đúng rồi, à, như tay của Phước Sửu đây là một cây cầu gọi là cây cầu Cống Vinh thì à, cây cầu này được chủ đầu tư à, GSENC e à, làm mới hoàn toàn nâng cấp toàn bộ và con đường à, Phạm Hữu Lầu nối từ Nguyễn Hữu Thọ sang tới Lê Văn Lương. Ừ. Thì à, dọc theo cái tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ này thì hiện tại là cũng đang được mở rộng tất cả các đoạn rồi, còn đoạn này thì chủ đầu tư sẽ làm lên đến 60 m luôn. Yeah. Dạ. Chiều ngang 60 m và thành nhiều làn đường và trong đó như mọi người nhìn thấy là đã có một cây cầu đã đưa vào hoạt động rồi đó ờ, Vi. Dạ. Đúng Ồ. Cây cái cầu đối diện bên kia là chủ đầu tư đã làm xong rồi. À, và cây dạ. cầu bên này là bây giờ bây giờ là đang ra và xây mới một cây cầu cống dinh thứ hai hai à. cây ừ. cầu sẽ song song đi với nhau luôn à. thì làm như vậy để mở rộng đường phạm à, đường phạm hữu lầu và đưa cái đường phạm hữu lầu là một con đường kết nối trung tâm đi dọc giữa dự án luôn à, là tức là sẽ kết nối phân khu 1 với phân khu 2 bên đó ha chính xác đây là cái phân khu 1 là phân khu dạ, Rising River Country One dạ. yeah. yeah và phân khu thứ hai là phân khu Zaire Del County thì à, như mọi người nhìn thấy à, qua cái phân khu bên kia là phân khu Zaire Del County thì à, sẽ có tổ hợp khoảng là ba hơn 350 căn biệt thự và biệt thự và những căn dinh thự bên sông nữa oh, và hả? đồng thời bên đó thì không có shop house nữa nha chỉ có à. shop dưới dưới đế thôi khối đế thôi à. và một điều đặc biệt nữa thì bên đó đã chủ đầu tư đã ký kết với à, một cái à, à, trường học à, quốc tế rồi à. của Mỹ luôn nha à, dạ. Quần dạ. quốc tế gọi là trường quốc tế Chadwick dạ. Sau này ví dụ như Vi là sở hữu những cái sản phẩm tại à, dự án này á ừ. Thì Vi có thể cho con học từ cấp 1 đến cấp 3 tại đây luôn Dạ Và một cái môi trường nữa rất là đặc biệt đó là di chuyển từ đây xuống khoảng um, 3 đến 5 cây số dạ. 3 khoảng hơn 3 cây số thôi thì mình bắt gặp một cái trường quốc tế Mỹ uh, AIS à, AIS dạ. đúng chính xác dạ. thì trường này gọi là học tại Việt Nam thì có bằng quốc tế luôn quý vị dạ à ngoài ra thì à, trong cái cụm khu dân cư um, uh, à, Sai Ca Nhà Bè này thì chủ đầu tư còn thiết kế nhiều cảnh quan rất là đẹp và ừ. rất là nhiều trường học ừ. lớn nhỏ trong này yeah. Dạ. nên là đảm bảo cho cái khu dân cư này có một cái hệ thống trường học đa dạng cho quý yeah. Dạ. chị ở đây ừ. có thể lựa chọn. Ừ, dạ. Tại vì theo em được biết thì J Gay thì sẽ có 3 phân khu ha khu phân khu tất cả tất ba ba phân khu đều có uh, căn hộ đều có biệt thự đều có shop house tuy nhiên chủ đầu tư vẫn tập trung tạo ra một cái phân khu chỉ toàn về tập trung vào uh, giáo dục trường học cấp 1, ừ. cấp 2, cấp 3 và trường đại học luôn đúng không anh? Rồi đúng là dạ. cái đó là phân khu về gọi là à, về giáo dục. Còn dạ. ngoài ra có một cái phân khu gọi là về gọi là Vi có thích ăn chơi không? <laughs> thích là dạ. mua sắm không dạ chắc ai cũng thích thích casino không ờ, à, trong văn phòng hay là này nọ mọi thứ thì à, casino thì mình không dám chắc nhưng mà khi một cái tổ hợp giải trí dạ. nó sẽ hình thành ngay tại phân khu này luôn oh. thì tới đây thì vi sẽ lạc vào một cái xứ sở giống như xứ sở kim chi hàn quốc luôn dạ. không cần đi hàn quốc mình cũng có thể là lạc vào một cái xứ sở khá đẹp của oh. chủ đầu tư AGS đã triển khai tại nhà bè này à. với cái dự án à, um, Gia, Gia Ghép Nhà Bè Dạ, là phân khu 3 đúng không anh? Đúng rồi, phân yeah. Dạ. khu thứ ba Thì uh, trong này á, thì uh, tổng 350 hecta và tổng quy mô của dự án nó trải dài dọc theo con đường Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh wow. Mức độ kết nối cực kỳ tuyệt vời Dạ. Khi mà cái tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ này á, thì uh, kết nối đến những cái cảng Hiệp Phước và Cổng Long, Long An Dạ. là những một trong những cái cảng gọi là cảng nước sâu của Long An luôn quý vị Dạ. thì làm cho cái khu này nên là một cái trung tâm tỏi ừ. trung tâm để kết nối tất cả những cái khu đô thị khác và đặc biệt ở đây thì hệ sống sông ngoài chạch chịch nè dạ. nên nó làm mình có thể là phát triển về là đô thị và có thể phát triển về du lịch về đường thủy nữa wow rồi dạ. à, quý anh chị cần thêm thông tin yeah. Dạ. hoặc cái là quý anh chị dự kiến tìm trường cho con và tìm một nơi phù hợp nhất cho con mình khi yeah. mà mình lựa chọn nơi ở nhưng mà tất cả những cái tiện ích về giáo dục về trường học về tất cả mọi thứ về nghỉ ngơi giải trí yeah. Dạ. thì chỉ có dự án uh, Chơi gai nhà, nhà bè. Dạ. Để có nhiều thông tin hơn nữa, quý anh chị nhớ inbox cho Phước Sửu nhé. Và Vy thì số lại bên dưới dạ. chúng mình sẽ cập nhật nhiều thông tin đầy đủ về dự án cho dạ. quý anh chị để quý anh chị tìm hiểu và mua dự án này nhé dạ. xin, xin chào, chào.